Và hello xin chào tất cả mọi người và chào mọi người quay trở lại với kênh của mình và mình là từ vừa ca buồn nơi anh nhập mình là từ vừa ca tv chứ hôm nay mình sẽ chơi cái trò đó chính là trượt trượt xong rồi là trượt bay xong rồi xong rồi đây có người này nhảy xong bay uh, ờ, tẹt xuống đây, này trong cái phao mà chẳng có người nào luôn các bạn ạ người là xuống nước này chơi các loại các kiểu này đây chín mươi phần trăm là như thế này ok bắt đầu chơi anh em Nóng quá. Singapore. Đây là ở Singapore. Ừ. Ok, để nó đâu rồi, đây sẽ là chỗ. Woo, ok nó chết luôn. Đấy. À hay không? Mình đã đi gọi rồi. Đấy à. Breathe. Hay quá để như này này Ông đi trước Mày Mày Mày Mày Rồi Mày Mày Mày Ủa chứ suýt nữa mình cười các bạn Yo Mày nè Nó lại đi trước mình 不见了，喂，boom！不见rồi, xuống này rồi các bạn ạ. Ok, mình uh, được 50 xu rồi các bạn ạ. Yes. Mình không, mình không chơi cùng chúng ta, mình chơi vui. Mày, mày tao đi trước mày này mày này wow ok đi trước này nhá cảm ơn nhiều chặn đường vô ô đi trước mình các bạn ôi đi trước mình rồi rồi hiện tại đi wow Windows 1 đây mình số 1 thôi, để số Đấy Mình rơi xuống chứ Không tìm được Mình được uh, ờ, 1 nha đi cố lên à mày tao đến trước mày tao đến trước mày tao đến trước mày tao đến trước kia tao đến trước tao đến trước tao đến trước mày mày định ăn mày rồi mình mình lên cấp 4 rồi mày này mình được ba rồi các bạn ơi này rồi trước mình nữa đi chắc luôn Mày Mày Mày này mày Ui dồi Cái cười vậy bạn ơi Ôi các bạn Díu anh bé me Tôi nói tôi cứ hỏi mình vài câu đấy thôi chứ Không có gì đâu Chứ tôi đứng vậy thôi rồi Ôi, nhìn cái số di chuyển kìa Ui, ui. Ôi sao lúc nào mình cũng đứng cuối cùng ấy nhỉ? Ok. Yêu nhau này, yêu nhau. Đó không phải là việc yêu nhau. Mà là việc chiếm đối. Ok. Ok. Thôi được đó nha, bạn bạn này. Bạn này. Hơi hơi căng đấy nha. Bạn này, bạn này, mình đi trước. này yeah mình cấp một rồi các bạn ơi thế rồi các bạn có thấy mấy cái phố này không ông kia mày dám đi trước tao hả tao đi trước mày rồi Ủa. đấy thiếu cả vip pro các bạn đấy từ nãy là mình ngồi mình ờ, không cần là ờ, làm gì đây tay mình đây quả bóng gì ạ bùm đá sút không vào hai cái phao sút cũng không vào à mày dám chạy lung tung à không chạy được đâu đúng là con trai của ta mình mình lại thắng rồi các bạn ơi nhìn này à, à ấy bùm ừ. đây là cái này nguy hiểm các bạn và video của mình đến đây cũng là hết rồi và xin chào tất cả các bạn mình đi đây và video này cũng ngắn đấy nhở Tuần sau mình sẽ làm phần 2 nha. Bye anh bạn, siêu nhiều.